ông Phạm Minh Chính hoặc là bất tài không quản lý được xã hội hoặc đồng lõa với những nhóm lợi ích đang tự tung tự tác trong chính phủ. Phạm Minh Chính nắm trong tay các bộ mà để đến cấp bộ trưởng phải dính chàm thì lẽ ra Đảng Cộng sản Việt Nam phải xem xét lại vai trò, trách nhiệm của ông Đương Kim Thủ tướng. Tuy nhiên, thực tế thì chẳng có ai kỷ luật nào của Đảng dành cho ông Phạm Minh Chính trong thời gian 2 năm ông làm Thủ tướng và đem đến rất nhiều thất bại cho chính phủ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính không thể vô can trong vụ án chuyến bay giải cứu cũng như vụ án Việt Á. Về quyền lực, ông Phạm Minh Chính được Đảng Cộng sản Việt Nam trao quyền lớn hơn các bộ trưởng. Tuy nhiên, về hình phạt thì Đảng đang lờ đi. Việc này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu là ông Thủ tướng sẽ lộng quyền, đồng thời làm không hết trách nhiệm để lèo lái nền kinh tế Việt Nam đi cho đúng hướng. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang rất tệ hại những vụ lừa đảo trong quá khứ bị nhấn chìm xuồng. Không một ai bị đưa ra ánh sáng với những vụ án rất nghiêm trọng. Vụ đồng tiền ảo iFan đã lừa được 32.000 người sập bẫy và hốt được tới 15.000 tỷ đồng của khổ chủ. Vụ sập sàn FXT Telemark khiến tiền của hàng nghìn nhà đầu tư bỗng chốc tiêu tàn. Nhà đầu tư rơi vào cảnh túng quẫn, nhiều người thì phải bán nhà, bán xe, cầm cố tài sản để đem trả nợ. Vụ này nhóm lừa đảo đã hốt được tới 3.000 tỷ đồng của khổ chủ. Hai vụ án này cho đến nay đã hoàn toàn chìm xuồng vì con trai ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người được cho là đứng sau nhóm lừa đảo này. Thông tin do nội bộ của Bộ Công an cung cấp ra bên ngoài cho Thời báo chấm đề e như thế. Tình trạng lừa đảo tại Ponzi đang là mốt thịnh hành tại Trung Quốc và nạn nhân vẫn là người dân. Hiện nay, những nhóm lừa đảo này chọn những dự án liên quan đến các sản phẩm công nghệ mới để thu hút các nhà đầu tư. Tuy cách dùng dự án là khác nhau, nhưng phong cách lừa đảo thì không khác nhau là mấy. Những dấu hiệu để nhận biết lừa đảo kiểu này là kêu gọi đầu tư làm giàu rất nhanh, rồi thì hứa hẹn trả mức lãi suất rất cao ngất ngưỡng. Cam kết không có rủi ro hoặc rủi ro đầu tư thì rất thấp. Nhưng chỉ hoàn vốn theo tỷ lệ cố định và rất khó rút vốn. Để hạn chế người tham gia rút vốn khi đến hạn các đối tượng lừa đảo thường chào mời mua các gói đầu tư tiếp theo với lãi suất còn cao hơn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và ông Phạm Nhật Vượng. Nếu căn cứ vào những dấu hiệu chung như vậy thì thị trường Việt Nam đang xuất hiện rất nhiều đại gia thực hiện theo cách này. Điển hình nhất là Nguyễn Thái Luyện, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn địa ốc Alibaba với hơn 4.000 nạn nhân đã bị sập bẫy. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì Nguyễn Thái Luyện không có người đỡ đầu như Lê Ngọc Tuấn là người thiết kế ra mô hình lừa đảo đồng tiền ảo iFan và Hồ Ngọc Phương người dẫn dụ nạn nhân tham gia sàn FXT rồi sau đó đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Cho nên chuyện bắt Nguyễn Thái Luyện không phản ánh được chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có thượng tôn pháp luật hay không. Nó chỉ là thấy rằng kẻ lừa đảo mà không được chống lưng thì mới bị pháp luật sở gáy. Đây là hình ảnh chưa bao giờ người dân bị lừa mất tiền nhiều như thời nay tại Việt Nam. Nguyễn Thái Luyện và Phạm Nhật Vượng đều đang sử dụng một cách huy động vốn kiểu chứng khoán hóa bất động sản giống nhau. Tuy nhiên, việc làm của ông Phạm Nhật Vượng đang được truyền thông nhà nước mở hết công suất để tán dương. Những tờ báo hàng đầu của Đảng như báo Nhân dân thường xuyên đăng bài ủng hộ Phạm Nhật Vượng. Đích thần ông Phạm Minh Chính còn quảng bá cho Vingroup của Phạm Nhật Vượng rất nhiều. Dưới sự điều hành của ông Phạm Minh Chính, các nhóm lừa đảo dưới các hình thức góp vốn, mua trái phiếu công ty vân vân đang nhẩn nhơ và vẫn tiếp tục đang đi lừa mà không hề bị biện pháp ngăn chặn nào. Khi nền kinh tế trở nên bát nháo, ông Phạm Minh Chính là người phải chịu trách nhiệm chứ không thể ai khác vì ông là người đứng đầu chính phủ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là chỗ quen biết của ông Phạm Minh Chính, đã làm gì để có được những gói thầu đến như vậy? Câu hỏi được đặt ra